相逢，城门外，青石桥，望见你，剑如虹。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 thế giới nhất thụ nhất bồ đề

nhất thủ nhất bồ đề Phong cảnh đất trời Đẹp không sao tả xiết Nơi này chính là thiên hạ của ta chọn đấu trường Vào 10 giờ tối chọn đối thủ khiêu chiến chọn đấu trường và 10 dịch chọn đối thủ khiêu chiến